Tại làng trải câu Tát La, Kosala, Ấn Độ có một đứa bé tên là Lâu Sa Già. Cậu đã từng xuất gia đi tu trong nhiều kiếp trước nhưng bởi vì tham danh lợi lại thêm tâm tật đố hẹp hòi. Cậu đã lừa dối một vị A-la-hán và bị rơi vào vực thẳm bất tận của khổ đau. Ngày nay cậu đầu thai tại làng trài này lại mang đến rất nhiều bất hạnh cho người dân ở đây. Dòng tộc bỏ rơi, nguồn gốc của vận rủi làng trài có khoảng một nghìn người sinh sống này là một đại gia tộc. Kể từ khi mẹ của Lâu Sa Già mang thai, một nghìn người trong dòng tộc ra khơi đánh cá nhưng chẳng bắt được gì. Càng ngày càng tệ hơn. Vì vậy dòng tộc cứ ngày càng nghèo khó hơn. Nhất là trong 10 tháng thai kỳ, 7 lần gặp hỏa hoạn, 7 lần bị vua trách phạt, liên tiếp gặp sự cố không ngừng. Ngư dân gặp vận rủi liên tiếp mà không biết tại sao đại gia tộc mới bàn luận. Vận rủi kỳ quái này cùng với những tai nạn không tên nhất định là do trong gia tộc có người bất hạnh. Bây giờ sẽ chia gia tộc thành hai nhóm. Vì vậy họ quyết định chia gia tộc thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 người. Sau khi chia xong, nhóm của mẹ Lâu Sa Già vẫn rất bi thảm, trong khi nhóm kia lại thịnh vượng trở lại. Vì vậy cái nhóm bi thảm đó lại phân thành hai nhóm. Họ cứ chia như vậy và cuối cùng còn sót lại một mình nhà của mẹ lâu xa già bị tách riêng ra. Mọi người sau khi biết được người mang đến bất hạnh, liền đuổi họ ra khỏi dòng tộc. Tự đi xin ăn, cuộc sống vất vả khôn cùng. Mẹ của cậu sống khó khăn vất vả, vừa bỏ trốn vừa sinh ra cậu. Mấy năm đầu, bà vẫn gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, tìm mọi cách để nuôi dưỡng cậu nhưng đến khi cậu có thể đi và chạy thì lại giao cho cậu một cái bát và nói Con tội nghiệp, tự con phải đi xin ăn một mình thôi. Nói xong người mẹ liền bỏ đi, lâu xa già không chỗ nương tựa, mỗi ngày đi dọc trên đường xin ăn. Cuộc sống khổ không thể tả. Xá lợi Phất thu nhận lâu xa già. Có một ngày, đại đệ tử xá lợi Phất của Đức Phật đang đi khất thực thì bỗng nhiên nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm bên cạnh một cái bồn rửa thực phẩm ở lối vào của một gia đình giàu có. Nhìn giống như là một chú chim non lẻ loi, cậu đang nhặt nhạnh thức ăn thừa. Thân thể gầy nhom, quần áo rách dưới để lộ hết cả da thịt. Xá lợi phất cảm thấy rất đáng thương, liền đi đến gần và hỏi Bé con, con sống ở đâu? Con không có cha mẹ sao? Con không có nhà để về, Mẹ con nói với con, con ơi, nghiệp lực của con quá lớn, làm liên lụy đến gia tộc, cha mẹ cũng bị con làm liên lụy, vì vậy liên đem con vứt bỏ ra ngoài. Họ bỏ đi rồi, e rằng kiếp này cũng sẽ không gặp lại con nữa, đứa bé nói. Con muốn xuất gia không? Xá lợi phất hỏi. Tôn giả, con muốn lắm, nhưng một người bất hạnh như con, ai có thể tiếp nhận được chứ? huống chi con còn khiến mọi người bị liên lụy. Ta sẽ cho con xuất ra xá lợi Phất Từ Bi nói với đứa bé. Đứa bé rất vui mừng và đi theo xá lợi Phất. Xá lợi Phất trước tiên để cho cậu ăn no. Sau đó tự tay tắm rửa cho cậu, truyền dạy Phật Pháp cho cậu, cho cậu tiếp nhận đủ giới. Đi khất thực cũng không được một bữa no. Lâu xa giả dưới sự che chở của xá lợi Phất cuộc sống cứ thế trôi đi. Nhưng nghiệp chướng của cậu thì vẫn không thể cải biến được, cậu vẫn phải chịu báo ứng cho những nghiệp lực mà mình đã gây ra trong tiền kiếp. Tuy cậu đã xuất ra làm tỷ kheo, nhưng cái bát của cậu chỉ cần múc vào một thìa cháo thì sẽ đầy lên. Người bố thí thấy bát đã đầy thì không cho thêm nữa. Một số người bố thí còn nói, lạ thật, lúc chuẩn bị bố thí cháo cho cậu ấy cháo ở trong thùng đột nhiên cạn, vậy nên không thể cho cậu ấy được. Mệnh của Lâu Sa Già sắp hết. Khi Lâu Sa Già gần đến cuối đời và sắp nhập Niết Bàn, Xá Lợi Phất ở trong định biết được việc này và thầm nghĩ, ta phải cho cậu ấy ăn một bữa no mới được. Vì vậy, Xá Lợi Phất đã dẫn Lâu Sa Già vào thành xá vệ khất thực. Tuy nhiên mọi người vẫn không thể hiện sự tôn trọng, Xá Lợi Phất đành phải nói. Lâu xa già, con đi trước đi. Chờ cho lâu xa già đi rồi, xá lợi phất lập tức nhận được thức ăn, sau đó gọi người để mang đến cho lâu xa già. Không ngờ người này trên đường mang đi lại tự mình ăn mất. Xá lợi phất khi trở về mới hỏi lâu xa già, đã ăn mấy đồ đó chưa? Lâu xa già nói, tôn giả, tạ ơn ngài, chúng ta sau này lại ăn nữa. Xá lợi phất nghe vậy cảm thấy bất an, nhìn về phía mặt trời, đã thấy qua giờ ăn, liền tự mình đi tới hoàng cung của nước câu tát là. Đi khất thực được một bát thức ăn ngon rồi trở về. Nhưng lâu xa già chỉ tỏ ra tôn kính đối với tôn giả, ngại ngùng không dám ăn. Xá lợi phất khuyên nhủ, lâu xa già, ta cầm bát ở đây, con ngồi ăn đi. Nếu như cái bát này rời khỏi tay của ta, sợ rằng thức ăn trong này lại biến mất nhờ thần thông của xá lợi phất mới được một bữa no. Vì vậy, lâu xa già đã ăn thức ăn ở trong bát mà tôn giả xá lợi phất cầm. Nhờ vào thần thông của xá lợi phất, thức ăn mới không bị biến mất, lâu xa già mới được một bữa no. Đêm hôm đó, lâu xa già quả nhiên không chút lưu luyến nào mà rời bỏ thế gian. Nghiệp báo đã chịu đựng xong, vĩnh viễn trở về nơi an vui hạnh phúc. Tôn giả xá lợi phất thấy lâu xa già đã rời bỏ thân thể khổ não, trong lòng như chút được một gánh nặng, lúc này mới cảm thấy an tâm. Tạo nghiệp bị ác báo, ngay cả cơm xin ăn cũng không thể tới miệng. Vậy nên nhất định phải sống thiện lương, đó là chìa khóa hạnh phúc cho tương lai. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Lợi dụng tượng Phật để kiếm tiền, thần hiện báo ứng giữa thanh thiên, vào thời Nam Bắc Triều, có một nhà sư tên là Diêm Tông đã lợi dụng tượng Phật để kiếm tiền. Sau đó, một vị thần triển hiện cho mọi người thấy rõ báo ứng bởi hành vi bất chính. Ngay cả nhà sư cũng có thể bị quả báo nếu có hành vi sai trái. Tuy là người tu hành, nhưng lại không thể đạt được tứ đại giai không. Cuối cùng cũng không thực tâm muốn tu hành. Thực tế, Diêm Tông mê tiền và tìm mọi cách tích lũy tiền, ông ta đã lợi dụng lòng tin của mọi người vào nghi lễ Phật giáo để kiếm tiền bất chính. Đầu tiên, Diêm Tông thuyết phục mọi người quyên góp tiền để đúc tượng Phật, nói với họ rằng càng cúng dường nhiều tiền, tích lũy công đức càng lớn. Mọi người tin vào thần Phật nên đã quyên góp tiền đều đặn. Sau đó, khi số tiền tích góp đủ lớn, Diêm Tông lấy một ít và dùng nó để đúc một bức tượng Phật lớn bằng đồng. Khi người dân thấy tượng Phật họ lại càng bị lời của Diêm Tông thuyết phục. Diêm Tông tiếp tục gọi mọi người đến chiêm bái tượng Phật, quyên góp tiền bạc và hồ hởi nói rằng đây là một sự tích đức còn lớn hơn nữa. Sau đó, nhiều người đã mang tiền tiết kiệm đến cúng Phật và cầu xin. Một số người xin con trai, một số người xin phước để làm giàu, một số lại xin chữa bệnh. Bất cứ khi nào thấy người dân cúng nhiều tiền hơn, nhà sư Diêm Tông luôn dành thời gian để khen ngợi tấm lòng thành của họ và cầu chúc cho người đó được Đức Phật phù hộ. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Diêm Tông rất vui vì ước mơ làm giàu của mình sắp trở thành hiện thực. Diêm Tông đã bí mật lấy tất cả số tiền. Sau khi tiêu xài hoang phí cho bản thân, ông ta mang số tiền còn lại về nhà. Tâm địa lợi dụng tượng Phật đã bị lộ, những việc làm xấu xa của ông ta cuối cùng cũng bị phát hiện. Dần dần mọi người nhận ra bản chất thực sự của Diêm Tông. Ngày càng ít người đến quyên góp tiền. Về sau, mọi người truyền tay nhau, không còn ai tới nữa, khiến Diêm Tông không thể kiếm thêm được tiền. Điều này khiến hắn tức giận vô cùng. Diêm Tông hai mắt bừng bừng lửa giận, trong cơn thịnh nộ đã tìm một cây gậy to và giơ nó ra đánh vào tượng Phật một cách hung ác. Trước khi cây gậy rơi xuống, miệng của Diêm Tông đầy phẫn uất và những lời nguyền rủa hàn học. Oán trách bức tượng không mang lại tiền cho ông ta như những gì đã làm trước đây. Thần giáp vàng triển hiện quả báo. Đúng lúc nhà sư sắp đánh rơi cây gậy, một vị thần mặc áo giáp vàng đột nhiên xuất hiện và đứng trước mặt Diêm Tông. Vị thần mặc áo giáp vàng này cao 2 mét, Chiếc mũ sắt và bộ giáp quý giá bằng vàng của ông tỏa sáng đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng vào ông và ông cầm một cây trượng dài. Vị thần lớn tiếng nói, đồ vô lại và cạnh bã, sao có thể khinh thường tượng Phật như vậy? Ngươi thật đáng chết. Lời vừa nói ra, vị thần đã nhếch cổ Diêm Tông lên, rồi dùng cây trượng sắt đánh hắn một cách thô bạo, khiến Diêm Tông chảy máu và bầm tím. Diêm Tông lớn tiếng cầu xin tha thứ, nói to đến mức người dân ở trong nhà cũng nghe thấy. Cả nhà sư và cư sĩ, những người dân đến xem cảnh này đều ngạc nhiên trước sự công bằng và nghiêm minh của các vị thần. Khi Diêm Tông bị đánh bầm dập, vị thần đã ném ông ta xuống đất rồi biến mất giữa thinh không. Đó thực sự là một khoảnh khắc thiêng liêng. Hơn trăm ngày đau khổ mới từ từ chết đi. Sau khi thần giáp vàng đánh Diêm Tông, vết loét của hắn không những không lành mà còn mưng mù. Cuối cùng là những vết loét to bằng quả táo, chảy mù và sưng đỏ như bị lửa đốt. Diêm Tông than khóc ngày đêm, máu mù tràn ra khắp nơi. Hắn phải mất hơn trăm ngày đau khổ mới từ từ chết đi. Đáng kinh ngạc hơn, khi Diêm Tông hấp hối, thì ngôi nhà của ông ta cũng chìm sâu xuống đất. Mọi người bàn tán rằng đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy kẻ cặn bã này phải xuống địa ngục để tiếp tục chịu đựng. Ông ta đã nhận quả báo tương xứng với những việc làm của mình. Từ bi và quả báo của Phật song hành Lòng từ bi của Đức Phật đi cùng với sự uy nghiêm. Tùy theo mức độ phạm thượng thần Phật khác nhau dẫn đến những quả báo cũng khác nhau để giúp con người phân biệt rõ tốt xấu. Khi con người làm việc thiện,